Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 27 tháng 1 năm 2021, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý không được suôn sẻ cho lắm khi tiểu nhân rình rập cạnh tranh không lành mạnh. Cho công việc, dù thận trọng tới mấy, con giáp này cũng không thể lường hết sắc rối cũng như các mánh khóe của đối thủ, cho nên tới đâu tính tới đó, sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Đặc biệt, đừng mất thời gian tranh cãi giải thích bởi tình ngay lý gian, bản thân phải dùng hành động để chứng minh cho lập trường của mình. Quan trọng nhất là người tuổi Tý luôn cố gắng thể hiện năng lực một cách đàng hoàng, tính toán tỉ mỉ kỹ càng cho từng bước tiến hành, không lơ là bất cứ giây phút nào. May mắn là tài lộc không kém đi, có chính tài vững vàng trợ giúp cho bản mệnh phát triển. Với khả năng quan sát và học hỏi của mình, con giáp này sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Song đừng quên cẩn thận, chớ nên tiết lộ quá nhiều thông tin cho người khác để tránh bị hãm hại. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, rộng, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu, chính tài nhập mệnh mang tới tin vui về tài lộc cho tuổi Sửu, con giáp này không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc nữa mà hãy tận hưởng thành quả do công sức mình làm ra đi nhé. Tuy nhiên, với những quyết định chi số tiền lớn thì bản mệnh vẫn nên suy tính một cách kỹ càng để tránh hoang phí quá nhé. Có điều, ngũ hành thủy thổ xung khắc lại là dấu hiệu cho thấy đường tình duyên của con giáp này không được như ý. Đỏ tiền thì đen tình, người tuổi sửu có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong mối quan hệ tình cảm. Người ấy không hiểu được những nỗi khổ tâm của bản mệnh mà chỉ nhìn thấy những nụ cười bên ngoài đối phương không biết rằng con giáp này giấu những nỗi buồn trong lòng vì không muốn người ấy phải lo lắng. Hãy cố gắng loại bỏ các suy nghĩ không hay và chia sẻ với người thân thiết. Đây là giải pháp tốt giúp bản mệnh có được tâm trạng vui vẻ cần thiết lúc này.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 Người tuổi dần khá căng thẳng vì cục diện tương phá sẽ gây ra những mâu thuẫn trong gia đình của con giáp này. Mọi người có vẻ đang hiểu nhầm điều gì đó về bản mệnh rồi đó. Hãy bình tĩnh để lắng nghe xem mọi người có vấn đề gì, muốn nói rồi từ từ giải thích. Bù lại thì con giáp này đang tạo dựng được sự nghiệp hanh thông, tốt đẹp, tương lai đang chờ đón tuổi dần trước mắt với nhiều điều hân hoan, tươi sáng. Sự thành công của bản mệnh tuy chưa thực sự lớn nhưng đã báo hiệu một khởi đầu tốt đẹp và hứa hẹn còn nhiều thành công hơn nữa đang chờ đợi phía sau.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 Thiên tài xuất hiện trong vận trình của tuổi thìn, con giáp này có được vận may tài lộc bất ngờ mà chính bản thân cũng không thể tưởng tượng được rằng có ngày mình lại kiếm tiền nhanh chóng dễ dàng đến vậy. Bản mệnh phát huy được những khả năng còn tiềm ẩn để phát triển trên con đường tài lộc. Có thể những kế hoạch đầu tư kinh doanh của con giáp này đã đi đúng hướng và mang về nguồn thu khá khả quan luôn đó. Thậm chí có người may mắn được cho tiền, nhận được quà biếu tặng. Đôi khi có chút khó khăn nhưng nhìn chung nguồn thu của người tuổi thìn vẫn không bị tác động quá nhiều.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 Ảnh hưởng của cục diện hợi tỵ tương xung nên vận trình tình duyên có phần kém sắc, tuổi tỵ cảm thấy thực sự khó khăn để vượt qua ngày nghỉ cô đơn, trong khi xung quanh mình ai ai cũng có đôi có cặp. Con giáp này thấy lạc lõng giữa phố đông người, cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Thực thần có thể sẽ xoa dịu phần nào nỗi lòng của bản mệnh khi mà vận may tài lộc sẽ giúp cho người tuổi tỵ kiếm tiền dễ dàng hơn. Hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Vận may tài lộc sẽ giúp cho con giáp này kiếm tiền bằng nhiều cách, mà cách tốt nhất chính là kinh doanh buôn bán chuyện làm ăn của bản mệnh sẽ phát triển khá tốt. Hơn thế nữa, chính tài soi đường càng tiếp thêm sức mạnh để con giáp này dễ dàng chạm tay tới thành công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 Tuổi ngọ không muốn gây hấn với bất cứ ai bởi trong lòng đã đủ buồn bực rồi, chỉ mong mọi người để cho mình yên. Nhưng người thân thì quan tâm thăm hỏi, chẳng vì con giáp này né tránh mà bỏ qua. Điều đó có thể khiến cho bản mệnh nổi khùng lên vì chẳng chuyện gì diễn ra theo ý mình. Tính tình nóng này, con giáp này có thể khiến cho chính những người mình yêu thương cảm thấy tổn thương đó. Thủy hỏa xung khắc còn là khiến các cặp vợ chồng đang nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng khó nói. Cả hai người đều muốn đối phương mở lời trước, nhưng sự cố chấp khiến cho sự tình không như mong muốn. Vợ trình công danh sự nghiệp trong ngày diễn ra khá vất vả, điểm báo có tiểu nhân đeo bám theo dệt chuyện này chuyện nọ, gây mất uy tín và danh dự của bản mệnh. Con giáp này cần phải hết sức thận trọng cho các mối quan hệ xung quanh, tuyệt đối không đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai, dù là người thân cận nhất giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi là người khá may mắn khi mà cả chuyện tình cảm và tiền bạc đều tiến triển tốt theo ý muốn. Con giáp này cần phải cố gắng để nắm giữ cơ hội đến với mình, đừng để mọi thứ vụt qua. Mùi hợi bán hợp, những khúc mắc trong quan hệ tình cảm giữa bản mệnh và người ấy sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tình yêu giữa hai người đủ lớn để bỏ qua cho nhau những điều còn thiếu sót trong cuộc sống. Chính tài tiếp sức, người tuổi mùi không cần quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Trong ngày sẽ có nguồn thu nhập ổn định vững vàng để có giáp này có thể chi tiêu cho nhu cầu. Đừng tiêu pha phung phí thì sẽ ổn cả thôi.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 Hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều, dần dần tình cảm cũng phai phôi. Ngũ hành sinh xuất, người tuổi thân đừng quá cố chấp, lúc nào cũng tìm cách để bảo chữa cho đối phương, nhận hết mọi thiệt thòi về mình nữa. Ai cũng cần được trân trọng, được yêu thương, con giáp này hoàn toàn xứng đáng có được tình yêu. Bù lại bạn mệnh sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán, sự nhạy bén là bí quyết để tiến gần hơn đến thành công, bởi trong chuyện làm ăn thực lực tuy cần nhưng không thể thiếu được thời cơ. Con giáp này không sợ những thử thách vì biết đó là cơ hội để mình có thể khám phá được thêm nhiều điều thú vị. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Đôi tài lộc của tuổi dậu có dấu hiệu xa sút con giáp này cần phải thận trọng khi quyết định những chuyện liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay, nhất là những khoản tiền lớn. Thiên qua là dấu hiệu tiểu nhân đang nhòm ngó đến túi tiền của bản mệnh đó. Bản mệnh nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời người khác dụ dỗ mà đầu tư tiền bạc và kinh doanh những thứ vô thưởng vô phạt rồi cuối cùng mất hết tiền cũng không chừng. Hãy cẩn trọng hơn nhé ngũ hành kim sinh xuất cho thủy, vợ trình tình cảm của người tuổi dậu không được mặn nồng cho lắm. Có vẻ như quãng thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó là cho con giáp này và người ấy không được hài lòng với nhau. Bằng mặt mà chẳng bằng lòng, hai người mâu thuẫn tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu bản mệnh không sớm nghĩ cách hóa giải sẽ khiến mối quan hệ nảy sinh rạn nứt. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tuất Chính tài độ mệnh, người tuổi tuất có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống nhờ tài chính vững vàng. Nhiều người kêu ca hết tiền, nhưng con giáp này có được nguồn thu nhập ổn định nên cũng đỡ hơn phần nào. Có điều, tiền bạc ổn thỏa nhưng tình duyên vẫn chưa ổn khi mà ngũ hành thủy thổ xung khắc với nhau. Người độc thân mãi chưa tìm thấy được cho mình mảnh tình vắt vai, giữa sắc xuân lan tràn mà ngồi cô đơn kể cũng buồn. Tuổi tuất có thể thử mở lòng mình để đón nhận tình yêu, đừng quá kén chọn, hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu, cũng là cho chính mình cơ hội để được hưởng yêu thương, đâu có thiệt thòi gì.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 Cục diện hợi hợi tự hình là điểm báo về những khúc mắc trong chuyện tình cảm của tuổi hợi. Con giáp này cảm thấy bí bách, không tìm được cách giải quyết cho những vấn đề hiện tại giữa hai người. Có thể bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định bốc đồng, sốc nổi, ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Thế nhưng ở vào thời điểm hiện tại, con giáp này thấy mình hành động hoàn toàn đúng đắn chứ chẳng hề có bất cứ vấn đề gì cả. Với những ai có độc thân thì sự cô đơn gặm nhấm tâm hồn bản mệnh mỗi ngày khi mà chẳng thể rủ dê được người bạn nào đi cùng mình bởi họ bận bịu với hạnh phúc của riêng mình được công danh sự nghiệp không được thuận lợi, tuổi hợi phải đau đầu tìm cách tháo gỡ. Con giáp này đã đưa ra rất nhiều ý tưởng nhưng dường như chúng đều không phát huy hiệu quả.